Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một công nghệ đánh tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì với cái công nghệ này thì anh em không cần phải chạm tay hộp hay cũng không cần phải luôn nắp đĩa quân hộp vào anh em nhé anh em đến bất cứ sân chơi nào lắp đĩa quân hộp gì em cũng có thể chơi được thì có clip này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cụ thể cho anh em thì tôi chuẩn bị cho anh em ba mẫu điện thoại đây thì với cái mẫu điện thoại này anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường và anh em có dễ dàng chuyển sang chế độ đánh tài xỉu anh em nhé Đấy, thì tôi sẽ nói qua về cái máy điện thoại này thì cái máy điện thoại được sử dụng pin đây pin này thì 5 đến 10 ngày hết pin em tự sạc pin tôi và tôi đã đắp sim về cho anh em nhé Đấy, tôi sẽ bật máy lên ok cái tài xỉu này nó được sử dụng sạc đi nhé hết pin em sạc pin cho tôi ok Đấy. thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây Đấy, tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ và tôi sẽ dùng đũa anh em nhé Đấy. tức là không chạm tay hột đấy Đấy, sẽ lấy ba hộp bất kỳ hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được hột 11 12 13 14 hay hộp chợ hộp công chuyện đều được anh em nhé rất là ok Đấy, nó rất là phù hợp cho các anh em làm tay quan đến các sân chơi không cần phải nguồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần phải chạm tay hột em nhé thì anh em quan tâm tới cái sản phẩm này có thể liên hệ với tôi em đến trực tiếp nhà của tôi mang nắp đĩa quân hột của em tới để em cùng trải nghiệm kiểm chứng độ hiệu quả của mọi em nhé thì đầu tiên đấy thì tôi xin phép là chứng minh em cái bộ hột này và cái đĩa cái nắp này của tôi nó là hoàn toàn bình thường anh em nhé thì trên tay tôi này thì nam châm đây nam châm trắng rất là hít đấy ok chưa đấy sinh hồn này ok không hít nhá đấy lắc không vậy đây đấy nếu đó là đồ công chuyện em thì nam châm này chắc chắn sẽ hít em nhé đấy đây là bộ hột 12 bộ hột công chuyện đấy, đây là bộ hột 13 thì trong đó là có hai hột công chuyện và một hột trợ em nhé ok chưa đấy đấy sau đây tôi sẽ xoay làm cho anh em em cố gắng theo dõi clip này nhé clip nó hơi dài một chút à, à nắp soi xuyên này ok chưa đĩa cũng vậy nha ok hoàn toàn là bình thường à, tôi sẽ dùng đũa để xoay, đèn cho anh em à, hộp rất là trong nhé à, xoay xuyên ok chưa xuyên hết em à. thì với cái máy đánh tài xỉu này được ngụy trang vào chiếc điện thoại Đấy, theo cái nhu cầu của anh em rất là tiện lợi em nhé em có thể nghe gọi bình thường và dễ dàng chuyển sang chế độ đánh tài xỉu đây thì tôi sẽ gọi vào máy cho anh em để em thấy được là nghe vẫn là nghe gọi bình thường em nhé Đấy, em chờ một xíu thì đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay em nhé rất là hiệu quả em ạ ai cũng thể chơi được áp dụng vào mọi sân chơi không có một cái máy già nào già ra em nhé đấy ok chưa đấy, tắt đi đấy nghe gọi bình thường anh em nhé đấy thì sau khi anh em vào sân chơi đấy thì em có thể là anh em bật máy lên và anh em giữ chặt nút sao với tôi giữ chặt đấy, bao giờ máy báo một dung là nó đã chuyển sang cái chế độ phân tích âm thanh của tài xỉu ok máy báo một dung đấy thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em nhé máy nó báo một dung thì em xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi anh em nhé đấy máy báo một dung đây anh em xỉu tôi xỉu này ok bảy nút đấy đây là công nghệ mới nhất nhé giúp anh em áp dụng vào mọi sân chơi không phải lo sợ bất cứ gì hết đây điện thoại anh em nghe gọi bình thường thì anh em ngụy trang vào trong người người ta có kiểm tra cũng không có vấn đề gì anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này ok 17 nút sân chơi người ta có sóc dài đều được em nhé không ảnh hưởng gì anh em ạ vì bản thân ý, nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để nó phân tích và báo dung cho biết được tài hay xỉu em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em tài hay tôi tài này 11 nút rất là ok nhé đây tôi sẽ chuyển sang bộ tài cho anh em và tôi sẽ để đây để test thử cùng anh em nhé em cảm nhận cái nhịp dung của nó nhé này thì dung rất là êm thôi nên em để cho người một mình anh em cảm nhận được cái nhịp dung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo một dung đây anh em mới xỉu của tôi xỉu này 5 nút ok hột gì cũng được hay nắp đĩa gì cũng được anh em nhé nên anh em cứ yên tâm máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok 12 nút đây này chống mọi tiếng ồn anh em nhé cho nên anh em vào mọi sân chơi Đấy, có tạc âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé ok chưa Đấy, tôi sẽ chuyển sang bộ này cho anh em Đấy, hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được rất là hiệu quả anh có thể áp dụng vào mọi sân chơi của mình anh em nhé máy báo một dung đây anh em xíu tôi xíu này 10 nút đấy, đấy sóc xong hai ba giây là máy nó báo cho em biết